Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh xem kèo bóng là có tiền của mình. À, hôm nay là ngày cuối tuần, mình cũng à, chúc à, tất cả những anh em à, ngày cuối tuần à, sum vầy với gia đình cũng như là à, có một ngày à, vui vẻ bên à, gia đình của mình. Hôm qua thì cũng là cái ngày lễ trung thu rồi, thì à, trong nhóm của anh em chúng tôi cũng à, đã có một cái ngày trung thu khá là rực rỡ với những cái mã kèo. À, điểm qua một chút à, về ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì à, có rất nhiều những trận đấu ở Tây Ban Nha, Ý cũng như là Pháp đã diễn ra đúng không? À, trận à, đầu tiên mà anh em chúng tôi chơi đây là trận à, Vallecano này với Valencia thì chúng ta hòa kèo khi mà chúng ta đi Valencia đồng banh và cái tài 2.25 thì trận đấu là 2-1 nghiêng về cho Vallecano thì chúng ta mất cái mã Valencia nhưng mà chiến thắng cái mã tài 2.5. Đấy. Đến tối thì uh, rất rực rỡ với cái mã kèo đấy là Bắc Sa 1.5 cũng như là cái tài 2.25 và cái xỉu góc 9 ờ, này thì uh, anh em chúng ta mất. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn ăn hai cái mã kèo chính đấy là Barcelona 1.5 cũng như là cái tài 2.25 anh em. À, tiếp đến <clears throat> đấy là cái trận giữa Inter Milan và Torino. Chúng ta cũng đã chiến thắng với cái mã kèo uh, Inter Milan chấp 0.25 Torino ở cuối trận. À, mình cũng nói rồi, anh em vào trong nhóm thì à, anh em sẽ được đẩy những cái kèo nóng cũng như là khi trận đấu diễn ra thì à, anh em ở trong à, những bet thủ trong nhóm của mình mới đẩy những cái kèo sát sườn cho anh em được. Còn những anh em chơi từ đầu thì anh em vẫn à, khó để anh em chúng ta nào có thể xuống tiền cũng như là chơi đúng không? Đấy. À, cái trận à, Barcelona ấy, anh em chúng tôi còn à, chiến thắng tiếp với cái mã đấy là tài cái tài hai hòa anh em đấy cái mã tài hai hòa cũng như là cái mã cuối trận là tài 2.25 đó đây là cái lợi ờ, thế mà anh em chơi trên trang cũng như là anh em chơi trong nhóm thì uh, tất nhiên rồi uh, những anh em chúng tôi ở chơi trong nhóm thì luôn luôn theo sát trận đấu cho đến những phút cuối cùng nên cái việc đẩy kèo là rất dễ để anh em chúng ta có thể chiến thắng đúng không? À, tiếp đến đấy là cái trận đấu giữa Atletico và Celta Vigo thì chúng ta cũng đã chiến thắng hai cái mã kèo chính đấy là Atletico chấp 0.5 cũng như là à, chiến thắng cái tài góc 8.5 này. Đấy. Thì à, một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một cái ngày lễ rất là ý nghĩa cũng như là rực rỡ với những mã kèo. à, hôm qua thì mình cũng đã đẩy cho anh em hai trận đấu đấy là giữa RB Leipzig và Borussia Dortmund cũng như là uh, Sampdoria và AC Milan. Thì uh, Ngày hôm qua thì nếu anh em nào mà theo ở trên kênh những cái kèo gợi ý thì anh em chúng ta cũng hòa kèo thôi khi mà chúng ta chiến thắng với cái mã AC Milan à, chấp à, Sampdoria 0.5 cũng như là chúng ta lại mất cái mã đấy là à, Borussia Dortmund được chấp 0.25 đúng không? Ngày hôm qua thì RB Leipzig đã chiến thắng Dortmund với tỷ số là 3-0. Đấy. Thì anh em ở trên kênh thì anh em chúng ta cũng chỉ hòa tiền thôi. Mình cũng nói rồi, những cái kèo ở trên kênh chỉ là những cái kèo cho anh em tham khảo và anh em có thể chơi ở đầu trận khi mà anh em chơi cò ngoài cũng như là kéo trang về thì uh, tốt nhất nếu anh em thật sự mà muốn đi đường dài cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em uh, cách chơi bóng cũng như là cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta sẽ kiếm cơm gạo mỗi ngày cùng với anh em trong nhóm nhé. Uh, ờ, ngày hôm nay sẽ có những cái trận đấu đáng chú ý ở ờ, Tây Ban Nha, Đức cũng như là Ý và Pháp. À, bỏ qua ngoại anh vì hiện tại thì à, với cái vấn đề của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thì à, ngoại anh sẽ à, tạm hoãn đến hết tháng 9 anh em. Đấy. À, đến với trận đấu đầu tiên, đấy là trận đấu của Real Madrid và Mallorca vòng 5 của La Liga anh em nhé. Trận đấu này thì Real Madrid được đá trên sân nhà Bernabeu. À, Trận đấu này thì ờ, họ sẽ thiếu vắng đội chủ nhà sẽ thiếu vắng đấy là Camin Benzema này cũng như là Edem Militao và có một cầu thủ uh, đấy là Orizola quay trở lại tuy nhiên thì cũng không biết là anh có được thi đấu ờ, ngay từ đầu hay không còn về bên phía đội khách Mallorca thì họ mất đi đấy là uh, Grid và DJ uh, với cái đội hình chiến thuật Ờ, cũng như là lối chơi của Real Madrid trong những cái vòng đấu vừa qua thì ờ, chúng ta điểm qua một chút về kèo đã nhá. À, hiện tại thì cái kèo của Real Madrid đang chấp 1.75 anh em. À, mình nghĩ đây là một cái mã à, kèo khá là cao để anh em chúng ta đầu tư vào đầu trận đúng không? À, nếu như anh em nào mà đã theo dõi Real Madrid từ đầu mùa đến bây giờ thì anh em chúng thấy rồi, rất ít khi mà những cái mã kèo đầu trận Real có thể chiến thắng à, cũng như là những cái mã kèo ở hiệp 1 uh, Real ờ, chỉ chiến thắng uh, được hai kèo trên tổng số là ba uh, kèo đúng không? ba mã kèo trên tổng số 5 trận đấu mà Real Madrid uh, vượt qua uh, vì những cái trận đấu ở giải quốc nội ấy, Real Madrid chấp khá là cao toàn là 1.5 đến 1.75 có uh, thậm chí có trận đấu đến 2 thì anh em rất khó để anh em chúng ta vào kèo thì mình cũng nói rồi anh em tốt nhất là nên chơi ở trên trang cũng như là ở trong nhóm thì anh em chúng ta chúng tôi sẽ chốt uh, cho anh em những cái mã kèo nóng để anh em chúng ta có thể dễ vào kèo hơn khi mà kèo giảm đến đâu thì anh em chúng ta mới vào tiền đến đấy thì nó sẽ rất là có lợi cho anh em uh, đấy còn về uh, mặt phong độ thì Real Madrid uh, mặc dù là có tỷ lệ thắng kèo không được cao tuy nhiên thì ờ, với những cái chiến thắng này thì cũng giúp họ đứng ở vị trí thứ hai sau 4 ờ, vòng đấu chỉ ờ, xếp sau Bắc Sa về hiệu số bàn thắng bàn thua anh em cũng như là thua một điểm thua một điểm do Barcelona thi đấu trước một trận ngày hôm qua thì Barcelona cũng đã chiến thắng rực rỡ với tỷ số là 4-0 rồi đấy còn về phía Maroka, uh, ờ, 4 trận đấu họ ờ, ghi được 4 bàn thắng cũng như là để thủng lưới tận 3 bàn và họ chỉ có một chiến thắng ở trong ờ, cái mùa này thôi. Được 5 điểm, đang xếp thứ 13. À, về mặt phong độ thì tất nhiên rồi Real Madrid là đội bóng đang có ưu thế hơn. À, về lịch sử thi đấu, à, 3 trận gần đây nhất à, Real Madrid chưa thua Mallorca trận đấu nào. Đây cũng là một cái thông số để anh em chúng ta có thể nằm Real Madrid trận đấu này. Đấy. Ờ, mình ờ, sẽ cho anh em cái kèo gợi ý luôn nhá. À, mặc dù thì kèo khá là cao tuy nhiên thì những anh em chơi ở đầu trận thì anh em vẫn có thể đặt niềm tin vào Real được. Đấy, Real ờ, trong trận đấu này khi chấp đấy là 1.75 cả trận anh em này. 1.75 cả trận. Đó. Cũng như hiện tại là cái tài ba hòa, mình nghĩ cái tài ba hòa này thì anh em chúng ta cũng có thể đi được với những cái trận đấu vừa qua thì ờ, rất ít khi mà Real kết thúc trận đấu với dưới hai bàn thắng anh em đấy đây cũng là một cái má kèo mà anh em chúng ta có thể đi à, đây với cái mã tài ba hòa anh em nhé tài uh, ba hòa à, với cái tài ba hòa này thì anh em lót cho tôi uh, những cái mã tỷ số như là 20 này đấy mã tỷ số anh em nhé tỷ số 20 đấy rồi là 30 cũng như là có thể có những cái mã tỷ số đây là 21 cho Real Madrid đấy đây sẽ là ba cái mã à, tỷ số mà mình à, sẽ cho anh em lót trong cái trận đấu này thì anh em nào mà trận đấu này chưa biết chơi kèo nào cũng như là chưa biết đi mã nào cho chắc ăn thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình mình uh, sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng giao lưu cũng như là cùng ờ, kiếm cơm gạo hàng ngày với các bet thủ ở trong nhóm nhá. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.